Xin chào tất cả anh em nhé Thì rất nhiều những anh em đã từng thua tha, mất tiền, cầm cố nhà cửa, nợ nần vì những cái trò chơi đỏ đen từ bầu cua, tài xỉu cho đến sóc đĩa Thì đến với video ngày hôm nay thì tôi xin chia sẻ với anh em những cái đồ chơi bịp, những cái cách bịp, những cái mánh khóe tinh vi nhất bây giờ để giúp cho anh em chơi, giúp cho em tránh bị mất tiền Đấy, hơn nữa là kiếm được tiền về từ các cái sân chơi sòng sới của anh em Đấy, thì cái kích thước hoạt động như thế nào những cái máy móc ấy nó ra làm sao thì sau đây tôi xin giới thiệu luôn cho anh em đây là những cái sản phẩm máy quét laser hàng công nghệ cao tiên tiến nhất của công ty chúng tôi vừa cho ra mắt thì với những chiếc máy như này anh em mình cầm vào sân chơi sòng sới đấy anh em chỉ cần làm sao anh em đút vào trong người phạm vi từ 5 đến 7 mét đấy, nó sẽ báo chuẩn cho anh em biết trước kết quả để em đánh đấy, cái cách thức hoạt động như thế nào độ hiệu quả độ chính xác ra sao thì tôi sẽ đi vào tôi test trực tiếp thử trực tiếp luôn cho em thấy đấy những cái máy này thì nó sử dụng được cả trong ba bộ môn từ bầu cua tài xỉu cho đến sóc đĩa và anh em cứ an tâm là anh em mình mang vào sân chơi sòng sới thì anh em không cần phải luồn đồ luồn đạc hay là bát đĩa quân vị gì cả hoàn toàn là của nhà cái hết đấy anh em chỉ cần sở hữu duy nhất một cái máy này thôi là anh mình đã biết trước kết quả để em đánh rồi đấy thì sau đây không làm mất thời gian của anh em tôi sẽ đi tôi vào tôi test luôn cái độ hiệu quả cho anh em thấy luôn đấy xem là liệu cái máy này nó có thể giúp anh em kiếm tiền từ những cái sân chơi sòng sới của anh em hay không đấy liệu nó có an toàn có kín đáo hay không anh em nhé thì đây để trước khi đi vào video thì tôi sẽ test qua đồ đạc hôm nay đây, tôi đã chuẩn bị ba cái bộ bát đĩa quân vị đấy từ bầu cua tài xỉu cho đến sóc đĩa để tôi sẽ test qua đồ đạc cho anh em này năm chân đây hút rất chặt luôn anh em mình là dân chơi cờ bạc thì anh em biết rồi đấy nếu là đồ bịp thì nó sẽ hít rất chặt luôn nhưng ở đây nó không hề hít thì chứng tỏ một điều là anh em mình những cái đồ này anh em nên chơi nên sử dụng anh em nhé đấy, đấy hoàn toàn là đồ thường đồ chợ thôi đấy bát đĩa quân vị là hoàn toàn bình thường này sang cái nắp tài xỉu này đấy, hoàn toàn không hít này nếu là đồ bịp thì nó đã hít rất chặt rồi đấy hột hạt đây thoải mái chưa tô bầu cua đây cái tô múc cơm múc canh hàng ngày ở nhà tôi thôi đây không hề hít luôn này đây hột hạt bầu cua đây không hề hít luôn đấy thì test qua năm thanh nhưng em thấy đấy thì cũng nói chung là hoàn toàn là đồ thường đồ chợ thôi tôi vào tôi thực tế video tôi test luôn đồ đạc cho anh em xem luôn đấy cái độ hiệu quả cái độ chính xác của nó là bao nhiêu phần trăm đấy. thì đầu tiên là cái bộ môn chơi sóc đĩa này đấy, tôi sẽ chọn ra ngẫu nhiên bốn cái quân vị này đây tôi để tứ tự trắng nữa này cái cách thức cái hình thức đấy, những cái nhịp rung của nó báo như thế nào máy nó báo ra làm sao đây thì em đây đây là cái máy chơi sóc đĩa này anh em vào sân chơi anh em khởi động công tắc nguồn của nó lên này đấy sau đây thì tôi sẽ để trong cái cốc này để cho những cái âm dung những cái nhịp dung nó rung vọng lên cho anh em mình nghe anh em mình phân biệt đấy thì cứ nẻ thì cái máy nó sẽ báo một dung sẵn thì nó sẽ báo hai dung cho anh em biết anh em phân biệt anh em đặt tiền đấy nói chung là rất dễ chơi thôi tôi đi vào cái test thực tế cho anh em xem luôn này em chú ý nhé đấy, sóc mạnh hay sóc nhẹ đều được anh em nhé đấy ai sóc ai làm cái cũng được đấy anh em nghe gì chưa rõ ràng trong ván này là máy nó báo hai dung hai dung tiếng như đánh chặn cho tôi này hai dung đánh chặn mở luôn này ok chưa sấp đôi này chuẩn chưa nói chung là máy móc thì không bao giờ có độ sai lệch luôn anh em nhé đấy, ai sóc ai làm cái cũng được đấy, anh em chỉ cần đợi cho đến 2 đến 3 giây là máy có thể báo chính xác cho em rồi như tiếng vừa rồi là máy nó báo một dung anh em nghe rõ không một dung tiếng anh em đánh lẻ cho tôi một dung đánh lẻ này này xem đồ bị công nghệ này anh em xem này ok chưa ba trắng này đấy anh em hiểu vì sao lý do anh em thua lý do anh em mất tiền chưa đấy máy báo hai dung hai dung đánh chẵn tôi bán nhà bán cửa bán đất đai tôi đánh chẵn con này này ok chưa sấp đôi này chồng vị này ok chưa đấy test thử nghiệm anh tiếng cuối trong môn chưa sóc đĩa này đấy ván này tôi sóc thật mạnh xem nó máy nó cũng có báo lệch đi được không máy báo cho anh em biết là hai dung hai dung đánh chẵn rồi đánh 5 tỷ vào chẵn này ok trên sấp đôi đấy em thấy cái độ hiệu quả cái độ chính xác cái độ tin cậy của cái máy này khi em sử dụng để chơi cái bộ môn sóc đĩa chưa đấy, anh em chơi xong môn nào anh em nhớ tắt công công công tắt của nó đi đấy tắt nguồn của cái một cái máy đi để tránh trường hợp nó báo nó rung loạn lên so với những cái máy tiếp theo đây như bộ môn tiếp theo là cái bộ môn chơi tài xỉu đấy thì đây vào sân chơi sòng sứa anh em chỉ khởi động cái máy lên thôi đấy ba cái máy này thì thực ra này, máy nào nó cũng có chơi cả ba trò luôn nhưng mà tôi lập trình sẵn tôi quét sẵn đấy đây máy quét laser mà đây để cái hướng dẫn cái cách quét như thế nào thì tôi sẽ hướng dẫn anh em đấy, anh em gọi điện tôi sẽ tư vấn trực tiếp trên cái số điện thoại trên màn hình nó rất là dễ thôi đấy thì tôi đã quét sẵn mỗi cái môn chơi tôi quét bằng một máy để tránh mất thời gian của anh em đấy như đây là tôi quét sẵn cái môn chơi tài xỉu trong đây rồi đấy thì còn sân chơi tài xỉu thì tôi chọn ba cái hột này đây ba cái hột này đấy thì bây giờ tôi sẽ tiếp tục tôi để cái máy này đây, khởi động công tắc nguồn nó lên này à, em nhớ nhé khởi động công tắc nguồn này tôi đặt cái máy vào trong cái cốc này để cho âm dung nó bất tiếp tục rung lên cho anh em mình nghe tai anh em mình nghe máy báo mắt anh nhìn mình nhìn kết quả đây để xem máy nó có báo chuẩn xác không độ hiệu quả là bao nhiêu nhé mà vâng. thì cái máy rất đơn giản thôi tai thì nó sẽ báo hai dung xỉu nó báo một dung đấy anh em cứ thế anh em phân biệt anh em đánh theo máy anh em có tiền rồi rất đơn giản thôi anh em nhé này test luôn anh em thấy này đấy cứ tầm 2 đến 3 giây là máy có thể báo chính xác cho em rồi như vừa rồi anh em nghe rõ ràng máy báo là một dung một dung đánh xỉu đơn giản thôi ok chưa 4 2 1 7 điểm xỉu đây tiếp tục nhá con này cái sóc thật mạnh này cho nó có dung loạn không nó có báo loạn không là anh em nghe rõ ràng chưa một dung đánh xỉu cho tôi đấy tôi tiếp tục đánh 5 tỷ vào xỉu này ok chưa đấy 3 1 4 Đấy, 8 điểm xíu này tiếp tục nhá Đấy, sóc mạnh hay sóc nhẹ đều được trong phạm vi từ 5 đến 7 nghĩa là nó báo chuẩn 100 phần trăm như ván này là máy báo hai dung anh em nghe rõ chưa hai dung đánh tài thôi mở này ok chưa đấy 6 3 5 14 điểm tài đấy test cho anh em kỷ niệm cuối này đấy anh em đọc cần anh em cứ liên hệ trực tiếp cái số điện thoại đang hiển thị trên màn hình là tôi sẽ tư vấn miễn phí cho anh em anh em nhớ nhé tư vấn hoàn toàn miễn phí luôn đấy như ván vừa rồi là máy báo cho anh em biết là hai dung hai dung đánh tài đấy không bao sai lệch được từ test từ đầu đến cuối cho anh em không bao sai luôn đấy năm bốn hai mười một điểm tài đấy, anh em thấy chính xác đấy thấy hiệu quả chưa đấy tôi sẽ tắt cái máy đánh um, tài xỉu ấy đi đấy tôi tiếp tục sang cái bộ môn tiếp theo cho anh em là cái bộ môn chơi bầu cua thì cũng rất nhiều anh em mất tiền mất của về những cái chơi bầu cua như thế này đấy tôi chọn ra ba cái hộp bầu cua tôi test cho anh em ba hộp đẹp đẹp một chút đây thì ở cái môn chơi bầu cua này thì cái nhịp rung của nó có tương đối khác một chút đây thì bầu máy nó sẽ báo không rung cua nó báo một rung ngắn tôm nó báo một rung dài cá nó báo hai rung ngắn gà nó báo hai rung dài và nai là ba cái ngắn Đấy, rất dễ chơi thôi anh em chỉ cần bỏ ra 3 đến 4 phút là anh em học thuộc cái bản hướng dẫn này rồi Đấy. đây anh em nhớ khởi động công tắc của nó lên này Đấy, tôi tiếp tục để vào trong cái cốc này anh em mình nghe kết quả máy báo và anh em nhìn vào thực tế xem là nó ra cái gì có hiệu quả chính xác không nhá test luôn này đấy sóc cực kỳ êm luôn đấy như ván này máy nó báo một cái rung dài một dung dài là tứ anh đánh con tôm cho tôi nhé mở em xem này ba con tôm này em thấy chuẩn xác chưa đấy kinh khủng chưa đấy không có độ sai lệch được anh em nhé yên tâm đấy, tiếp tục sóc cho anh em tiếng thứ hai này hầu như là không có tiếng động luôn như ván này máy báo một dung ngắn một dung ngắn thì anh em đánh con cua cho tôi này mở anh em xem này ok chưa cua tôm cá đấy cực kỳ chính xác luôn không bao giờ có độ sai lệch luôn đấy bởi vì nó là máy móc nó là công nghệ mà anh em đấy anh em chỉ cần điện thoại số điện thoại trên màn hình là anh em có thể sở hữu những cái bộ sản phẩm như thế này về chơi kiếm tiền rồi bất cứ sân chơi sòng suối nào cũng được đấy tiếng này tiếng sóc cực kỳ êm luôn đấy cực kỳ êm tay xem anh em có đoán được không anh em nhé đấy anh em nghe thấy máy báo gì chưa tiếp tục là một dung ngắn một dung ngắn là đương nhiên là con cua tôi mở luôn này có cua này ok chưa đấy cua nai gà đấy chuẩn chưa thì nhiều anh em có thắc mắc là tại sao cái máy này nó rung to như vậy thì liệu anh em vào sân chơi sòng sới người ta có nghe thấy người ta có phát hiện được hay không thì xin khẳng định anh em một điều luôn là không bao giờ người ta có thể nghe thấy được anh em kể cả anh em chơi trong môi trường đêm tối yên tĩnh ban đêm thì không ai có thể phát hiện được bởi vì nó rung cực kỳ êm tôi để vào trong cái cốc này là để cho anh em mình rung vọng lên anh em nghe được thôi đấy chứ còn nếu bây giờ tôi cầm trên tay thì anh em không thể phân biệt được đấy tôi sóc luôn thực tế anh em xem này đấy rồi đấy như ván này máy báo là không dung đấy không dung em đánh bầu tôi thì nhớ anh em chú ý nhá máy không dung thì đừng nghĩ là máy không báo hay là gì cả anh em mình đã khởi động máy lên rồi mà máy nó không dung là tất nhiên là trong cái ván đấy là nó có con bầu đấy chứ không phải là máy không dung là là nó không báo anh em hiểu không bầu này đấy bầu cua nai đấy anh em thấy chưa cực kỳ chuẩn xác luôn đấy không có độ sai lệch luôn đấy thì bất cứ anh em nào cần em cứ liên hệ trực tiếp cái số điện thoại đang hiển thị trên màn hình hoặc là ghé qua một trong hai cơ sở của công ty tôi đấy cơ sở một là ở bến xe mỹ đình hà nội đấy cơ sở 2 là ở cầu bình triệu thành phố hồ chí minh anh em qua thì anh em được quyền cầm trực tiếp đồ đạc quân vị nắp đĩa của anh em qua tiết hàng thử hàng làm sao anh em mình ưng ý nhất thì anh em mình mang về chơi kiếm tiền thôi đấy thì riêng với những cái sản phẩm như thế này là công ty tôi bảo hành cho anh em trong vòng 2 năm luôn một đổi một đấy trong vòng 2 năm luôn đấy anh em không rơi vỡ dập nát không rơi xuống nước là công ty bảo hành cho anh em luôn đấy thì thời lượng video nó có hạn thì tôi cũng xin chúc anh em là những người chơi khôn ngoan chúc anh em giành chiến thắng và kiếm được tiền từ những cái sân chơi sòng sới của mình anh em nhé xin chào tất cả anh em